rồi hello anh em thì uh, xin chào anh em đã đến với kênh của cường phát lộc thì cường nói với anh em thì uh, cũng đã lâu rồi cường chưa làm video clip gửi cho anh em để anh em uh, xem thì uh, tết nhất đến nơi rồi anh em còn ba uh, bốn ngày nữa hai ngày nữa thôi là chúng ta đón uh, tết tây của uh, năm 2021 rồi nha anh em đó thì uh, gần tết sắp đến rồi anh em có chơi uh, bài lá À, hay là bầu cua hay là tài xỉu đó, thì mình bên cường cung cấp đầy đủ tất cả cho anh em nha đó thì anh em nhìn trên màn hình mà anh em cũng biết là à, đây đang nói chuyện về bài cơ sở của mình cung cấp cho anh em tất cả các loại đồ chơi bịp của năm 2020 và 2021 thì à, mình nói với anh em như thế này thì bên cường à, có bầu cua nè tài xỉu và bài lá thì à, bài lá có rất nhiều thứ bài lá để chơi thứ nhất là bài lá chợ thì bài lá chợ thì chơi 5 năm á anh em rất có thể rất khó để mà chơi ăn người ta đúng không ạ anh em phải cần tới những cái máy mà máy soi uh, xuyên bài á không em máy uh, máy nhìn được ờ, đít bài á thường thường máy máy máy đó thì quýnh do xì dách xì tố thôi còn anh em dùng máy đánh bài thì anh em phải lòn bài đó còn mà muốn chơi để mà biết bài người ta thì anh em sẽ chơi những bài lỗ như thế này đây là những bài, đây là cái bộ bài lỗ công ty đó bài lỗ công ty đây là lỗ tôm giác nha anh em thì khi mà anh em chơi cái bài này rút rắc cho chúng bài chợ luôn anh em nhìn lá bài nè đây là bài cứng nha bài cứng đó đúng y bài chợ luôn anh em nha anh em nhìn mặt bài là anh em biết giống y một bài bồi chợ luôn nhưng làm cách nào mà anh em thể nhìn được biết được cây này là cây gì đó như cây này là cây xấu rồi anh em đó mình nhìn chỉ cần mình nhìn sơ là mình biết cây gì rồi anh em nha đó như cây này cây chính nè anh em đó cây già nè anh em anh em chỉ cần nhìn là anh em biết đó tại sao mà mình biết như thế này thì nó có nó cũng có một cái mánh khóe thôi đó thì mình sẽ chỉ anh em là làm thế nào để nhận biết được một cái bài lỗi và anh em chơi được cái bài lỗi này hay không á là cũng là tùy anh em thôi nha đó thì bây giờ mình sẽ chỉ anh em cái bài lỗi này đây là lỗi tam giác anh em sẽ nhìn những cái tam giác ở trên thế này đó anh em đếm qua thì giờ cái này cái đầm nha anh em đó cái này cái ri này anh em đó chỉ cần anh em nhìn sơ là anh em biết rồi đó mình sẽ bóc bất cứ một cây nào cây cái xì này anh em đó rất đơn giản rất nhanh cái tám này anh em đó anh em thấy chưa thì anh cần nhìn sơ là anh em biết đó còn nếu như anh em không chơi được những bài lỗi công ty như thế này thì anh em sẽ chơi qua những cái ví đổi bài đó đây là những cái ví đổi bài rất mới của bên mình nha đây là bộ bài ví đổi bài rất cực kỳ mới luôn anh em nhìn cái ví này có ngăn có đồ rất là đẹp nha anh em đây là cái cái cổng sạc pin này anh em đó anh em chơi anh em sạc có thể đánh cả ngày luôn nha anh em nha riêng cái ví này anh em mang đi tất cả các nước luôn anh em chơi quýnh cả ngày luôn đó anh em chơi tỉnh nhanh nhét cái này vào đó ví này đừng ngăn tiền vô tư luôn anh em nha rất là rộng đó đựng giấy tờ này đó tùy thân bình thường đó mình sẽ đổi bài cho anh em xem anh em nhét nhẹ một cây vào máy cực kỳ nhạy luôn anh em nha anh em chỉ cần nhét nhẹ đưa vào rồi nó đưa ra thôi anh em đó ví dụ mình sẽ ngửa bài cho anh em xem nè đây cái đầm nha mình sẽ cháo bài nè anh em thấy chưa đây cái ri nè rất dễ dàng rất nhanh nha anh em nha đó anh em thấy chưa cái đầm nè mình sẽ lấy cái ri ra nha đưa cái ách vào nè anh em thấy không chứ cần khi anh em đưa vào chứ cần đưa nhẹ thế này là nó ra ra rồi anh em nha đó đưa nhẹ là nó ra rồi anh em nha đó còn anh em không không không không chơi nữa thì anh em chỉ cần bấm cái nút nó sẽ bay ra đó đây là ví đổi bài mới nhất 2020 và 2021 thì mọi lắc mọi thắc mắc á, anh em liên hệ số điện thoại 0898 54311 để được tư vấn và mình sẽ chỉ trực tiếp cho anh em tất cả các loại đồ chơi bịp kể cả bầu cua tài xỉu và bài lá và anh em nhìn trên màn hình cũng thấy là cái kính đánh bài đúng không anh em ạ à? cái kính đó là kính đánh bài nha anh em kính bài thì đi kèm với kính và và cây bài một cây bài một cái kính cái cái cái kính này á, thì anh em có thể nhìn được mặt lưng có nghĩa là anh em khi anh em chơi bài á, anh em sẽ nhìn được mặt lưng đó nó sẽ không có những cái dấu tích gì trên cái một lá bài hết chỉ cần khi anh em đeo kính và anh em mới thấy còn không đeo kính anh em sẽ không bao giờ thấy cái lá bài đó anh em nha đó đây là cái kính đánh bài đó thì nếu mà anh em đã chơi va chạm vào cái kính này thì anh em phải biết rồi đó anh em nha mình sẽ không nói nhiều nữa đó còn à, anh em chơi á, thì anh em sẽ thứ nhất nếu anh em tin tưởng thì anh em à, chỉ cần alo cho mình số qua số điện thoại 0898 54311 đó mình sẽ à, nói chuyện với anh em và cọc qua ờ, số tài khoản cũng được còn nếu như anh em không tin tưởng mình sẽ lên trực tiếp cơ sở của mình nha anh em cơ sở mình hiện tại đang ở Sài Gòn nha anh em nhé trực tiếp lên cơ sở mình đó từ Bắc và Nam mình đều có hai ba cơ sở anh em nhé anh em chỉ cần liên hệ trực tiếp và mình sẽ là ờ, người hướng dẫn cho anh em để làm cách nào để anh em gặp được mình đó thì ờ, chúc anh em cái năm 2020 này thành công hơn và phát triển trong cái bộ môn bài lá xin chào anh em nhé